na ná với con sản phẩm là con gà hộp 6 con á các bạn rồi bắt đầu khi nó chạy sẽ đẻ cái trứng ra Mình chào tất cả anh chị và các bạn Hôm nay em sẽ chia sẻ và review cho anh chị xem thêm một cái mẫu nữa Đó là mẫu con gà đẻ trứng ha Thì hôm trước em có làm một cái video mà nói về con gà đẻ trứng rồi Đó là con gà đẻ trứng mà có hộp 6 con Thì cái chức năng chơi nó cũng tương tự như vậy Nhưng mà cái hộ mẫu gà đẻ trứng là cái mẫu hộp nha anh chị và các bạn rồi thì trước khi vào chi tiết về cái sản phẩm ấy, thì em đã cho anh chị xem những cái mã số ha cái mã số này của sản phẩm là no 20259 anh chị và các bạn đó thì anh chị các bạn có thể cập nhật ha thì ở trên cái hộp nó cũng có hướng dẫn về cách chơi và cách sử dụng nè thì anh chị cứ mua về nên chị lắp pin vào thì à, có thì bật công tắc lên sản phẩm nó chạy thôi đó thì sản phẩm nó có hai màu một là màu trắng nè hai là cái màu vàng anh chị và các bạn đó, trên cái hộp nó cũng đã thể hiện chi tiết rồi thì à, để chi tiết hơn thì em sẽ đi sâu vào sản phẩm ha rồi em sẽ khui hộp này ra rồi em sẽ khui hộp này ra cho anh chị xem ha lấy sản phẩm ra đó thì à, khi anh chị lấy sản phẩm này ra thì bên trong nó sẽ có cái gì trứng nó có ba cái trứng ha rồi cái hộp anh để riêng bên ha để cho cái màn hình nó dễ dàng hơn đây thì à, đây có ba cái trứng thì anh chị sẽ lắp ba trứng anh chị để đâu anh chị để vào đây nè ha à, vô đây thì chúng ta đóng lại thì à, cái sản phẩm dưới này nó cũng dùng gì ở à, đây nó có nắp đậy nè anh chị các bạn tháo nắp đậy này ra ha tháo nắp đậy ra thì cái sản phẩm này dưới này nó có ba viên pin chúng ta tháo này ra lắp ba viên pin một hai ba viên pin ha thì sẽ lắp ba viên pin vào cho anh chị các bạn xem luôn đó rồi bật lên cho anh chị xem nếu cảm thấy đẹp thì anh chị lấy về bán ha rồi chúng ta để nắp lại ha thì khi sản phẩm nó sẽ chạy thì nó phát ra nhạc Để anh chị các bạn xem chi tiết gì một quận nè à, cái mã số này nãy anh cho gọi coi gọi Nano 20 uh, 20259 ha rồi bây giờ em sẽ cho sản phẩm này hoạt động ha thì để nó đơn giản hơn thì em sẽ lấy cái mâm để cho nó chạy nó đỡ bị uh, gầu ghề hơn ha em sẽ bật tắt lên nè đó, thì uh, sản phẩm nó sẽ chạy thì nó sẽ chạy nó kêu nhạc ha khi nó chạy sẽ đẻ cái trứng ra đẻ ra ba trứng nha anh chị các bạn khi nó đẻ ra ba trứng rồi thì chúng ta bắt vào chúng ta lấy ba trứng này ra bỏ vào trên lưng của con gà rồi tiếp tục con gà sẽ đẻ thế là nó hết ba trứng nè anh chị các bạn rồi bắt đầu chúng ta tắt chúng ta tắt cũng được mà chúng ta để cũng được ha rồi chúng ta cứ tiếp tục chúng ta bỏ ba cái trứng này vào ba trứng này vào ha trứng lưng rồi chúng ta bằng tắt lên cho ngay chúng ta chờ tiếp đó, thì khi sản phẩm nó chạy nó gì các bạn thì hết pin thì chúng ta mua pin chúng ta thay thôi pin thì anh chị các bạn có thể đến tập hóa cửa hàng ở đâu cũng chị cần mua cũng được mình thuộc chị pin tiểu ha pin ó ha ó vàng ó đỏ cũng được sản phẩm này nó cũng na ná với con sản phẩm con gà hộp 6 con á hôm trước em có làm gọi đó một hộp nó 6 con nhưng mà cái này một hộp chưa có một con thôi loại to hơn xíu ha còn kích thước sản phẩm như thế nào thì anh chị và các bạn có thể lên cập nhật website của em ha website em có để dưới phần mô tả anh chị và các bạn bấm vào cái link dưới website rồi anh chị sẽ xem được chi tiết về sản phẩm hơn về kích thước cũng như là cái giá thành sản phẩm ha và cảm ơn các bạn và anh chị đã xem video xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một sản phẩm mới ha xin cảm ơn rất nhiều bye bye